yêu biển quê tôi có bờ cát trắng thoa áo ta bao năm vui đuôi trong ánh nắng yêu hàng dương xanh xanh dì dào trong gió mới đất nước men yêu bao ước mơ dạng người. tôi yêu biển quê anh như mùa trời mông ngóng Nam những vùng trời bất khuất bao lứa thanh niên lên đường cho tổ quốc nơi hải đảo xa xôi vẫn căng tràn sức sống dâng hiến thân cha ông ngàn dặm non tôi yêu biển quê tôi có bờ cát trắng thoa ấu tha bao năm vui đôi trong ánh nắng yêu hàng dương xanh xanh xì xào trong gió mới đất nước men yêu bao ước mơ dạng ngời tôi yêu biển quê anh những mùa trái mông ngóng tôm cá nơi khơi xa những con tàu lướt sông yêu những mỏ sâu giàn khoan đang vươn cao yêu người dân bám tôi yêu biển Việt Nam những vùng trời bất khuất bao lứa thanh niên lên đường cho tổ quốc nơi hải đảo xa xôi vẫn căng tràn sức sống dâng hiến thân mình lên những tuyến đầu yêu biển Việt Nam cha ông ngàn dặm non xa rộng non